Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Thái Phiên phường 12, diện tích 206m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường nhựa ô tô, cách đường Ngô Gia Tự 800m, đất view thoáng, yên tĩnh, giá 4,9 tỷ đồng, đất Xuân Thọ thành phố Đà Lạt, diện tích 1.600m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Bắc, đường ô tô. Cách quốc lộ 22 km, cách trung tâm Đà Lạt 8 km, thế đất dương, view cao thoáng, điện nước có sẵn, giá 3,2 tỷ đồng. nhà hẻm đường 3 tháng 4, phường 3, diện tích 88m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường bê tông ô tô, kết cấu, một trệt một áp mái, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, cách đường 3 tháng 4 50m, ngay trung tâm thành phố, đầy đủ tiện ích, khu dân cư sầm uất, thuận tiện định cư, kinh doanh. Giá 6,9 tỷ đồng. Đất xây dựng Trần Quý Cáp, diện tích 260m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường nhựa ô tô. Cách Trần Quý Cáp 700m, cách trung tâm Đà Lạt 5km, dân cư sầm uất, gần chợ, trường, bệnh viện, giá 11 tỷ đồng.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 八八八